đẹp trời và Vi đã trở lại rồi đây Trong video ngày hôm nay thì chúng ta có một chủ đề là các bạn nên tiếp tục hay là rời khỏi cái mối quan hệ này ờ, dành cho những bạn có đối tượng đang yêu, đang cờ rớt, đã chia tay đó, nói chung là bất cứ độ tuổi nào, bất kỳ cân nặng nào các bạn cũng thể chọn cho mình một tụ nghe chơi cho vui cũng được, hoặc lấy không đẹp cũng được à, um, quan trọng luôn vui vẻ không quản nha mọi người người vẫn là thứ tự chọn tụ quen thuộc hôm nay thì mình có để ba cái móc khóa cho mọi người cái đầu tiên sẽ là cái con gấu này đây à, màu hồng trời ơi mình bình thường mình không thích màu hồng đâu mọi người cái này là mình được tặng tiếp theo là mình cũng có một cái móc khóa mà mình cũng được tặng nốt đây là cái móc khóa của một anh bạn đi Malaysia và tặng cho mình rồi cái cuối cùng là cái à, cái này là cái dây à, móc khóa của BCS Ồ, có bạn nào ở đây là Ami giống như mình không thì giơ tay lên nha Đó. à, như thường lệ tất cả những thông tin về bộ bài cũng như là uh, timestamp mình đều bỏ dưới phần mô tả mọi người mở phần mô tả để xem cho nó lẹ nha còn bây giờ mình sẽ chốt đơn tụ một nha à, ok bây giờ mình sẽ hỏi là các bạn uh, cái cảm xúc của người kia trong cái mối quan hệ này là gì và sau đó mình sẽ hỏi coi là các bạn có nên tiếp tục cái mối quan hệ này hay không à, không trước thì mình sẽ hỏi trước về hoàn cảnh mối quan hệ hiện tại của hai bạn nha để xem chúng ta sẽ có câu trả lời nào cho cái cụm từ là rời khỏi và tiếp tục chúng ta có đài handman uhm. cherish yeah nói vô là có một cái câu trả lời khá là rõ ràng hai xu the orchid wow lâu lắm mà mình mới dùng là bu lai và mình lẫn nhận được lá the orchid thì mọi người cái lá này lúc trước mà mình mà trả bài á mình hay ra mình hay út được nó lắm và tiếp này là the moon ok cái câu chuyện của hai người cho những bạn gần tụ một nha mình thấy cái câu hỏi mà khi mà các bạn dùng cái câu hỏi là nên tiếp tục hay rời đi cho cái mối quan hệ này á thì trong đầu của các bạn á, các bạn cảm thấy được rất nhiều rất rất nhiều cái sự nghi vấn ở trong cái mối quan hệ này các bạn hỏi rất là nhiều các bạn có rất là nhiều điều muốn hỏi các bạn tò mò các bạn hoài nghi những câu hỏi lần lượt xuất hiện là cái người đó có yêu mình hay không à, cái người đó có thật sự là muốn đi tiếp với mình hay không à, mình có thật sự cảm giác là muốn ở lại món quà này hay không hai người mình có hợp nhau hay không có hàng hà xa số cái câu hỏi nó hiện lên trong đầu của các bạn ha các bạn có rất rất là nhiều nghi vấn về cái mối quan hệ này à, lá đờ mua nè lá là mua ở trong cái trụ bài này nó nói là à, các bạn cảm thấy giống như là mình bị lạc trôi trong đêm đen gì đó và cái lá đờ handman này nè mình thấy cả bạn lẫn cái đối phương của bạn không chỉ một mình bạn hoài nghi đâu nha và cả bạn cũng hoài nghi ờ, nhiều khi á, là mình cảm thấy cái lá đào hai men này nè nó còn có ý nghĩa là nhìn vào một hướng khác nhìn theo một cái chiều hướng khác các bạn thấy trong cái mối quan hệ này nó có quá nhiều điều thắc mắc có quá nhiều điều để hoài nghi cho nên á mà nhiều khi á, bạn và đối phương của bạn á, không tự cho nhau một câu trả lời được chẳng hạn những cái gì mà bạn cần hỏi các bạn cần biết thì cái đối phương của bạn nó lại không cho các bạn biết được ở đây chúng ta còn có lá đỏ o chạc nữa nè những cái câu hỏi không có câu trả lời liệu là khi mà chúng ta tiếp tục cái mối quan hệ này rồi à, chúng ta vun trồng những cái à, tình cảm này thì à, cái cái trái cái nói chung là cái cái quả mà chúng ta đã nhận được sau cái câu chuyện sau những cái cái cái sự cố gắng cho cái mối quan hệ này là gì thì cái lá ở trẻ nó xuất hiện trong cái tình huống này là như vậy à, mình thấy cả bạn lẫn cả họ đều đều đều rất là thắc mắc về cái vấn đề này vì cái lý do thứ hai nữa mà mình thấy cảm giác hai người có một cái câu hỏi này trong cái tổ bài này nữa chính là chúng ta có lá the generous có vẻ như là bạn và họ khi mà đến với nhau rất là nhanh thì à, JLS là nói về tốc độ mà mọi người ha nhất là trong một mối quan hệ thì có vẻ cái mối quan hệ này nó nó nó diễn ra quá nhanh kiểu như hai người quen nhau tiếp cận nhau quá nhanh có nghĩa là quá quá nhanh rơi vào tình yêu với nhau cho nên nhiều khi á, hai người chưa có cảm cảm giác chắc chắn được đối phương thì đã đã có một mối, quan hệ rồi thường thì à, à, người ta nói á, những cái người mà dành cho mình á, thì không bằng nói đến thời gian nhưng mà có vẻ như là cái thời gian ở trong cái tụ bài số 1 á, đó là một cái à, một cái điều để đáng để nói có vẻ có lẽ hai người đã quá nhanh quá vội để đến với nhau thường thì mình hay nói vui là dục tóc thì là bóc dục với mọi người cho nên là khi mà có mối quan hệ nó xảy ra một cái chiều hướng như thế này thì mình thấy bạn có cái xu hướng là tò mò nghi vấn lo lắng mà những cái câu hỏi của bạn không tìm được câu trả lời thích hợp kiểu như các bạn càng nghĩ các bạn càng rối các bạn à, cứ à, cứ cảm thấy giống như là mình mình tự nhiên bị lạc trong một cái mê cung gì đó mà mình thì mình mình muốn biết hết tất cả nhưng mà những cái câu hỏi trả lời với mình thì là không có nhưng mà mình thấy những các bạn ở tụ một này là cái câu chuyện của các bạn là hai người đang quen nhau nha hai người đang quen nhau à, một số ít thôi mình thấy là đang để ý đối phương nhưng mà có vẻ như cái đối phương kia á hơn là cũng thích bạn nha mọi người tại vì chúng ta có lá hai xu nè hai xu là sự kết nối có nghĩa là bạn và cái đối phương của bạn có một cái cảm xúc nhất định với nhau nếu mà hai người đang quen nhau thì mình đã nói như chiều hướng nãy giờ ha là các bạn quá hoài nghi về mối quan hệ này còn nếu mà đang cảm cảm cảm cảm giác mà gọi là đang ờ, cảm nắng đối phương mới mới bắt đầu để ý mới bắt đầu uh, rung động mới cờ rớt thôi á thì các bạn cũng rất rất là nhiều điều để học để để để suy nghĩ cho cái mối quan hệ này liệu là chúng ta có về chung một nhà hay không liệu là anh ấy có yêu mình hay không liệu anh ấy có thật lòng hay không trời ơi các bạn hỏi rất là nhiều nhưng mà bạn không nhận được câu trả lời nhưng mà câu trả lời ở đây rõ ràng nhất mình à, rút những lá bài này á trong cái trường hợp có hoàn cảnh cái mối quan hệ của hai bạn á là chứng tỏ là hai người có tình cảm với nhau nhưng mà thiếu một cái sự đồng thuận thiếu một cái cách nhìn chung tại vì cái lá The Handman này nè nó cũng nói về một cách nhìn ngược có lẽ là nếu mà bạn nhìn về hướng này thì đối phương của bạn nhìn về một hướng khác nó không có cái sự uh, um, sao ta nó, nó kiểu như là nó bị chênh lệch cái cái cái cái góc nhìn á và hai người kiểu nghĩ về cái cách nhìn khác nhau rồi cái tư tưởng nó không có được đồng thuận với nhau chứ kể là hai người đến với nhau quá nhanh cho nên cái sự thấu hiểu giữa hai người là hơi ít ha cho nên là có rất là nhiều nghi vấn rất là nhiều tò mò và mình mình thấy cái lá bài này á ở đây á không có những cuộc kể vã nhiều vì ở đây là the moon thì chỉ là mình mới suy nghĩ trong đầu mình thôi à, kiểu như là có những cái cái sự thắc mắc những cái khúc mắc mình nhưng mà để trong lòng thôi kiểu giống như là các bạn quen với một người mà các bạn cảm thấy là ồ anh chàng này khiến mình lo quá lúc nào mình cũng phải à, thắc mắc nghĩ coi là ồ anh ta có yêu mình hay không sao anh ta khiến mình bất an như vậy hoặc là cái cô nàng đó có yêu mình hay không hay là cô chỉ yêu tiền của mình thôi à, nói chung là các bạn có rất nhiều cái lý do mà các bạn nghĩ là ồ có nên mình nên dừng lại hay không tại vì mình đến với người ta nhanh quá xong bây giờ à, bây giờ tự nhiên người ta làm mình hoài nghi là mình nghi ngờ quá thì thì có có chăng là ở trong cái mối quan hệ này nó nó nó nó cần cần dừng lại hay không cho nên cái câu cái câu hỏi à, dừng lại hoặc là tiếp tục của mọi người được xuất hiện trong tụ bài này ha và bây giờ thì mình sẽ tiếp tục rút thêm vài lá bài từ bộ shadow khác để cho mọi người có có trả lời là có nên tiếp tục hoặc là dừng lại cái mối quan hệ này à, mình thấy cái tụ một á là giống như trong cái cái câu nói mà à, trong một, một một mối quan hệ thì ta có những cái giai đoạn là yêu hợp yêu hiểu cần thì hình như là các bạn đã trải qua cái uh, cái gì uh, ờ, giai đoạn là hợp yêu rồi nhưng mà giai đoạn hiểu thì nên đang gặp trục trặc này đó ok chúng ta có hai gậy oh. áo kiếm ừ. tháo cấp bay cấp ừ. đây là một tụ bài hỏi là chọn có tim hay là nghe lý trí The Generous wow The Generous ra hai lần nha mọi người mọi người có để ý là khi mà mình rút hai bộ bài tarot với nhau á thì thường có hai cái lá bài lặp và một lá nữa chúng ta có lá năm kiếm ok cái tủ số 1 này nè mình thấy cái năng lượng của các bạn á là mình thấy cái năng lượng mâu thuẫn đối lập rất là nhiều ha cái cái mối quan hệ này nè à, như mình đã nói với mọi người ha là hai người đến với nhau quá nhanh quá bội ừ chưa chưa kịp tìm hiểu gì hết là đã cờ đất với nhau rồi nhưng mà mình thấy câu chuyện ở đây là như vậy à, có thể là trong lúc mà hai người quen nhau á thì sẽ có một cái năng lượng nó ngược nhau như nè một người thụ động và một người chủ động nhiều hơn à, một người thì thích thích thả thính và một người thì thích nhận thính <laughs> ừ thì đó khi mà hai người đến với nhau á thì có lẽ là cái đối phương của bạn hoặc là bạn à, các bạn có thể đổi chiều theo cái um, cái hướng của mình đó trong hoàn cảnh của mình hợp phù hợp ấy. À, mình thấy à. là ở đây cái câu chuyện của hai bạn vì sức uh, diễn ra quá nhanh và quá bội ừ um, kiểu như là um, diễn ra theo một cái cái tốc độ rồi là chóng mặt luôn á cho nên là hai người uh, kiểu sao ta mình thấy một cái nguồn năng lượng như thế này nè các bạn cứ nghĩ đi hai cái 500 á mà nó xuất hiện nó để tại gần với nhau á thì cùng cực nó sẽ hút nhau thì cái tư tưởng của hai bạn ở trong cái cái cái cái cái kết nối này nó cũng giống như vậy làm người thì à, có gọi đây ta ta một người thì mạnh mẽ người thì thích tấn công hơn thích chủ động hơn người thì theo thế bị động hơn thích nhẹ nhàng thích ở trong cái thế được tấn công hơn thì đó thì khi hai người đến với nhau mình cảm thấy là cái năng lượng đó nó tạo ra một cái liên kết kiểu như hai người đến với nhau hút nhau cái tình cảm hai người là có nha các bạn ở trên đây có hai xu nè và ở đây chúng ta ở đây mình thấy có năng lượng của cấp nó rất nhiều cấp rất nhiều có thể là bạn hoặc là họ nha vì tarot là hai chiều nên các bạn có thể đổi là cái chiều nào mà nó hợp với cái hoàn cảnh hiện tại của mình thì các các bạn cứ nghe thôi đó thì cái bay cốt này ở đây á mình thấy là các bạn đến với họ rất là chân thành kiểu giống như là các bạn thấy một cái gì là cái, nó, nó rất là đẹp mắt nó rất là vừa mắt mà bạn nhanh chóng rơi vào cái tình yêu với cái người này đó thì Sand One họ là một cái người có nhiều điều để lo hơn là bạn tại vì khi mà bạn rơi vào tình yêu á thì các bạn có cái trạng thái một cái cái xu hướng là các bạn chỉ biết đến người mình yêu của mình thôi nhưng mà cái người này á mình thấy á, họ không phải là một một một, một người thích dừng lại một người thích ở yên một chỗ mà cái người đối phương của các bạn á sẽ là một cái người thích đi đây đi đó và họ thích chinh phục họ thích um, họ thích họ thích làm cái này làm cái kia họ thích khám phá họ tò mò và họ không ngừng um, học hỏi những cái điều mới và trong những mối quan hệ cũng vậy như vậy thường thì người ta nói là họ rất là đào hoa đó mọi người mọi người hiểu không khi mà bạn thích họ thì bạn dùng cái um, tình cảm thiện chí bạn ấy hơi tâm thế các bạn giống như là con nơ vàng ngơ ngác còn họ còn, còn họ là một bác thợ săn và họ dày dặn kinh nghiệm họ họ sạch sỏi hơn bạn rất là nhiều cho nên thỉnh thoảng mình cảm thấy là bạn cảm thấy như là mình bị dắt mũi á mọi người thỉnh thoảng là còn cảm giác là, là mọc mà cái tôi gọi là sao mọc một vài cái sừng ở trên đầu các bạn có cảm giác như vậy á mình có mình các bạn có một cái cảm giác rất là bất an là mình mình có phải là mình đã thích nhầm người rồi hay không có có phải là mình đã đặt tình cảm cho một cái người quá là đèo bồng và lăng nhăng hay không có rất là nhiều câu hỏi ờ, đó ở trên đây cũng vậy nè mọi người hỏi là cái anh đó có yêu mình hay không anh ta có thật lòng hay không hoặc là anh ta có đang quen với người này người kia hay không hàng bạn hàng ngàn câu hỏi nó xuất hiện trong đầu của bạn nhưng mà nó nó nó cũng đồng nghĩa với một điều là các bạn đang rất là quan tâm tới người đó các bạn thực sự để tâm các bạn thực sự thích người đó cho nên các bạn mới thắc mắc kiểu như là mình thích ai thì mình sẽ tò mò về người đó đúng không đó là một cái chuyện rất là hiển nhiên rồi những bạn tu một đã ở đây như vậy đó nhưng mà cái câu trả lời cho đến đây á mình à, đã có câu trả lời cho mọi người rồi ha thì như nãy như mình đã nói à, các bạn quá gọi là bị thu hút với những cái tính cách thác của đối phương kiểu như là đối lập của đối phương mà các bạn quên đi cái cái bạn chất thật của mình mà đến với họ kiểu không phải làm cái, cái ờ, mình xin lỗi <sighs> no no no ngay từ đầu á khi mà hai người đến với nhau á là cho thu hút bởi những cái tính cách đối lập của người kia so với mình tại vì họ không có cái đó nhưng mà bạn có hoặc là ngược lại họ có nhưng mà bạn không có nên hai người cảm thấy rất là tò mò và giống như là tìm được một cái gì đó mới thú vị về nhau và đó khi mà bạn quen họ bạn sẽ sẽ sẽ sẽ sẽ được uh, biết thêm những cái thứ mới ở đó giờ các bạn nghĩ là nếu mà mình chỉ ở trong cái vùng an toàn của mình thôi thì các bạn sẽ không biết được những cái điều đó uh, chẳng hạn như là bạn không thích đi phượt nè các bạn không thích đi bụi thì cái người này sẽ thích đi bụi thích đi làm cái gì đó nó hơi ngông cuồng nó hơi bốc đồng một chút thì bạn sẽ dạ. làm ừ còn còn người đó mà khi mà quen bạn ấy có thể là người ta ngon quá xong ta quen bạn người ta hiền làm chút điềm tĩnh ngoan ngoãn hơn một chút ừ thì đó hai người á là đến với nhau giống như là một cái bài học vậy đó và cho đến đến lúc này khi mà mình có câu trả lời cho mọi người và trừ những lá bài này nữa thì mình chốt đơn cho mọi người tụi một tụi một một câu nha thì mình sẽ chốt đơn cho tụi một một câu nha là các bạn ờ, có lẽ đây đây là một trong những cái câu chuyện đáng nhớ trong cái cuộc đời và các bạn nên <laughs> rời đi ừ các bạn nên rời đi thật ra mình nghĩ cái chuyện tình cảm á nó không phải là các các bạn coi bài các bạn quyết định hay không mà mà là do chính cái cảm xúc của các bạn thực ra mình nghĩ nếu mà các bạn còn yêu họ các bạn còn tình cảm với họ thì mình có nói là ôi mày quên nó đi mày ờ, mày không được thích nó nữa à, thằng đó nó không có tốt lâu, nó nó là sở khanh á nhưng mà nếu mà các bạn thích người ta thì mình nói thiệt với các bạn á mình là thánh là thần mình cũng không thể nào ép các bạn làm theo ý mình được cảm xúc là một cái chuyện hết sức là ngẫu nhiên á mọi người mà thiệt á đúng câu này mình thấy đúng luôn á trong tình yêu á ai yêu hơn nhiều hơn người đó thua <laughs> ai yêu nhiều hơn người đó thua ừ. thì một là các bạn lý trí và như nãy như mình đã nói các bạn cũng thấy những cái điều đó trong mối quan hệ mình như vậy và có vẻ như là hai người đã đến với nhau quá nhanh quá vội và không không có cùng cái cái góc nhìn cái tư tưởng với nhau và cảm thấy quá hoài nghi về cái mối quan hệ này thì câu trả lời của mọi người là rồi đi ừ đó thật sự mình đã nãy mình mình đã nói ha cái câu trả lời nằm ở phía bạn thôi các bạn thấy mà các bạn tay các bạn nghe mắt các bạn thấy chứ đâu phải mình nói bài không đâu đây chỉ là một cái thông điệp cổ vũ tinh thần cho mọi người thôi à, mạnh mẽ rồi bỏ dẹp đi những cái điều mà nó không thuộc về bản thân của mình đó cũng là một cái kỹ năng một cái loại sức mạnh và những bạn tụ một á mình thấy các bạn rất là chân thành các bạn rất là hồn nhiên các bạn là một người khi mà yêu á các bạn kiểu là rất là tôn trọng và đặt lên tối phương lại cả một cái thế giới của mình luôn cho nên đó các bạn xứng đáng với những điều tốt hơn và càng mình không có nói cái người kia không tốt nha mình chỉ nói là cái người đó người ta có một cái cái tư tưởng nó không có giống như các bạn và các bạn cảm thấy là quá khó để mình có thể hòa nhập với cái người này á thì ok câu chuyện tới đây kết thúc <laughs> ừ đó và đó là câu trả lời cho những bạn tụ một nha bây giờ mình sẽ đốt thêm vài lá oracle cho những bạn tụ một nè để thêm mà nãy giờ chúng ta có được trả lời nè ha cái này chỉ là công thông việc thông điệp để cổ vũ tinh thần mọi người ở tụ một thôi ừ lượng tiêu cực trong cuộc sống của bạn Say with the Moon là cái lá bài này trong cái cái bộ bài này nó có nghĩa là học hỏi à, các bạn có thấy cái uh, mặt trăng ở phía trên không chúng ta có những cái chu kỳ trăng nè và cái sự cảm à. thật ra mình nghĩ á, trong một cái mối quan hệ thì các bạn uh, dù như thế nào đi nữa thì các bạn cũng sẽ học hỏi được rất là nhiều điều cái người đó phải có một cái lý do gì đó mới xuất hiện trong cuộc đời của bạn và cùng bạn đi một chặng đường thì dù đúng rồi sai họ vẫn để lại cho bạn những cái cảm xúc cái bài học những cái kinh nghiệm đó thì đây là một dạng cảm cảm thụ à, cũng như coi như là một cái dạng giống như là các bạn đã học hỏi bạn đúc kết được thêm những cái điều mới ừ à, họ dạy cho các bạn bước ra khỏi hoàn toàn của mình ừ và nếu các bạn nghĩ là các bạn không gặp họ có phải là bạn đã bỏ lỡ và một vài điều thú vị hay không cho dù uh, chúng ta không cùng nhau đi đến cuối con đường đi nữa thì uh, chúng ta cũng đã ở bên nhau và có những cái kỷ niệm có những cái cái cái cảm xúc như vậy đó đúng rồi trong cuộc đời chúng ta sẽ đâu phải chỉ yêu một người rồi cưới người đó đâu đúng không cho nên là cái điều này đó rất là bình thường và clear your energy field là các bạn hoàn toàn là một cái người có đủ sức mạnh để dọn dẹp hết tất cả những cái thứ tiêu cực ra cuộc sống của mình à, không phải là vì à, họ đã rời đi cho nên bạn mới ảm đạm mới tiêu cực như vậy không yêu người đó không phải là người đó thì cũng đâu có chết được đúng mọi người ha mình thấy ở đây nếu mà các bạn đã có một cái sự hoài nghi nó theo một cái thời gian dài thì mình nghĩ là bây giờ cái cái nguồn cơn cái nguyên nhân rõ nhất có lẽ là do từ họ mà đúng không và các bạn hoàn toàn có có lý do và có nguyên nhân để có thể giải quyết cái mớ hỗn độn này đúng rồi cuộc sống của mình là do mình quyết định thôi đâu ai sống giùm mình đâu đúng không một lá nữa nào massage uh, cái bộ bài này nó nói về những cái phương thức mà chăm sóc cơ thể á mọi người thì cái massage ở trong cái trường hợp này á chính là các bạn cần nâng niu và yêu thương bản thân của mình nhiều hơn à, cơ thể của các bạn là một cái gì đó rất là linh thiêng và quý giá thay vì các bạn dành thời gian để tập trung cho những cái điều tiêu cực và suy nghĩ về tại sao cái mối quan hệ nên nó lại có những cái điều như thế này các bạn cứ thắc mắc là anh ta có yêu mình hay không cô ta có yêu mình hay không thì thay vì đặt những cái điều đó thì các bạn nên nhìn lại là cái giá trị của mình và yêu thương nó ừ. trân trọng nó nâng niu nó cái lá massage ở trong cái trường hợp này là như vậy ha à, cái tụ một á mình đã có thông điệp cũng như là mọi thứ nó rất là rõ ràng và hy vọng mọi người thích thông điệp của mình hôm nay à, đó là những bạn tụ một nha tụ số 2 là những bạn chọn cái móc khóa này ha mình sẽ để móc khóa của bạn ở đây tại ừ. sao có hoàn cảnh hiện tại của bạn tụ hai là gì và tại sao các bạn lại có, có câu hỏi là nên tiếp tục hoặc là dừng lại mối quan hệ này Mười xu à một lá tích cực ngay từ đầu các à, bài nha win ben đó bóng cấp ừ. Ồ, ờ, oh hậu su à, hàng hậu su Queen of Pentacle và để em red wow mà mình hiểu câu chuyện nè đập, đập vô rồi hiểu luôn rồi đó à, mình hiểu tại sao các bạn đây cũng là một cái trường hợp nó khá là giống với tụ số 1 nhưng mà cái tụ này á mình nghĩ đây là những người trưởng thành yêu nhau à, có một lá bị rớt ra nè mọi người có lá bốn kiếm nè à, mình sẽ giải luôn ha mình sẽ giải luôn cả, à, sáu à, lá đây Ờ, ở đây chúng ta có lá 4 cấp um, Queens um, ok những bạn tuổi 2 à, câu chuyện của mọi mọi người rất là rõ ràng luôn á à, đây là những cái kiểu mà gọi là những người trưởng thành yêu nhau nè bạn và đối phương của bạn là những người rất là kiêu hãnh và họ có cái lòng tự tôn cực kỳ cao ừ, nhưng mà theo hai chàng tá khác nhau à, một người là lửa một người là đất một người thích à, ờ, bay nhảy một người thích ổn định ừ. mình à, mình biết tại sao khi mọi người lắp nhắc qua câu, câu hỏi này là mình nghĩ là bạn hoặc là họ đã muốn thiết lập một cái mối quan hệ gia đình rồi ở đây chúng ta có lá mùi xu này, không bây giờ mình nói theo theo theo theo theo cái ý của bạn nữa ha bạn thì các bạn muốn là có một cái mối quan hệ mang cái tính năm với người ta có một cái mối một cái cái cái liên kết mang cái tính gọi là xác nhận với người ta có lẽ là, là kết hôn này các bạn mơ về gia đình và những đứa trẻ các bạn thích có một gia đình có một cái tổ ấm nhỏ và đó là cái kết kết cho một cái mối quan hệ theo một cái hướng gọi là happy ending đó mọi người nhưng mà cái người này á cái người mà các bạn đang hỏi là cái đối phương của bạn nè họ là một người mang năng lượng của Swin Van và là Embrace, họ rất là xinh đẹp yêu kiều hóm hỉnh và rất là thích hướng ngoại họ không muốn ở yên một chỗ cũng giống như tụi một ha nhưng mà cái năng lượng này là một cái năng lượng của người lớn mình thấy cái độ tuổi này đã muốn lập gia đình rồi không phải là mới quen nhau đâu mọi người ừ, không xin lỗi không phải là không phải là mới kiểu như mới lóc nhóc mấy ngày đầu mà không biết yêu đâu mình thấy cái độ tuổi của những bạn mà toàn tuổi hai á là khoảng chắc là khoảng tầm độ tuổi kết hôn mà độ tuổi khoảng 25 24 25 trở lên rồi đó, đó. kiểu như suy nghĩ chín chắn có công việc làm ổn định rồi thì mới nghĩ tới cái chuyện như thế này đó thì à, mình thấy là cả bạn lẫn họ là những cái người mà gọi là khi mà người ta nhìn vô cái mối quan hệ này người ta sẽ nói là hai người sinh ra là một cặp tại vì uh, <laughs> ờ, swing quen win pentacle uh, thì là cái kiểu như là hai người ở kiểu như là một người thì uh, có thể là một người xinh đẹp một người uh, năng động hướng ngoại thì cái anh chàng sẽ là một cái người uh, đàm tĩnh ôm nhu và cũng đã có một cái ờ, sự nghiệp của mình rất là thành đạt ha mình thấy đó, hai người khi mà hướng đến một cái điều kiện tương lai ấy, thì các bạn các bạn xác nhận là cái người này là cái người gọi là có thể cho mình đặt cái niềm tin để mà thiết lập tới hôn nhân ví dụ như bạn là nam và họ ở đây là nữ ha thì bạn thấy họ là một cái người mình nghĩ là mình sẽ ở bên cạnh người đó cả đời thì các bạn sẽ không lo buồn ở bên cạnh người này sẽ cười suốt tại vì họ mang năng lượng của Twin là một cái người rất là hóm hỉnh các bạn sẽ cảm giác như là cái ngôi nhà của các bạn khi mà các bạn kết hôn với người này á là các bạn sẽ sẽ có những cái niềm vui các bạn sẽ không bao giờ buồn hay là không bao giờ chán cả Từ cái điều này người ta rất là thú vị người ta biết cách để tạo ra một cái bầu thông không khí vui vẻ và ở bên cạnh họ các bạn cảm thấy như là mình được được nạp lại năng lượng như đó nhưng mà họ thì lại không muốn ừ khi nói với chuyện kết hôn á kiểu như hai người à, thì thì có vẻ như là một người có cái xu hướng lãng tránh podcast ừ. kiểu như là à, các bạn muốn à, à, xin lỗi các bạn cảm thấy là họ không không không hưởng ứng với cái vấn đề này lắm họ kiểu như là mình thấy là họ quá ham chơi à, mà bạn thì không thích cái điều đó các bạn thúc ép họ các bạn muốn ra điều kiện này với họ thế là cãi nhau ừ và cãi nhau xong thì uh, à, em rác mình thấy cái cái lá để em ráp trong cái tụ bài này giống như là tượng trưng cho cái tôi của hai hai bạn vậy đó một người người nào cũng có một cái lòng tự tôn của mình cả giống như là à, ủa không có bà thì tôi đâu có chết và nếu mà không có ông thì tôi vẫn sống người người đó thôi không có ông thì tôi vẫn có những cái mối này mối kia rất là thích kiểu như anh thì nghĩ là chứ gì tôi giàu mà thiếu cha gì cô theo tôi đúng không còn cô kia cũng nghĩ là ôi trời ơi bây giờ anh mất đoàn kết hôn với tôi nhưng mà à, tại sao anh lại à, à, bây giờ anh bỏ tôi á tôi xinh tôi đẹp tôi dễ thương như thế này thiếu cha gì ông cũng chấp hàng theo tôi nói chung là ông ăn chả thì bà ăn nem trong cái tụ bài này cái cái cái năng lượng kêu kỳ cái năng lượng cái tôi của những cái bạn tụ hai rất là lớn và đây là cái lý do tại sao các bạn hỏi cái tụ bài này ha có nên tiếp tục hay không trong mối quan hệ này Ờ, oh, ok, bây giờ mình sẽ rút thêm vài lá từ bộ Shadow Card để quyết định cho các bạn là uh, nên tiếp tục hay là ừ, dừng lại cái mối quan hệ này nhưng mà mình thấy có vẻ như là bạn à, xem họ là đầu quanh xem họ là chu love các bạn tại vì kiểu các bạn nhìn các bạn rất là vừa mắt các bạn mới có cái mục đích à, à mười xu với họ đúng không tại vì một người ừ, trong một cuộc đời thì mình có thể quen với rất nhiều người nhưng mà không phải người nào mình nhìn xong mình cũng muốn kết hôn với họ cả à, trong cái trường hợp này là các bạn nhìn và các bạn muốn xác định một cái mối quan hệ dài lâu bền vững với họ mà có vẻ như là họ không không muốn um, hưởng ứng lắm cho nên các bạn hơi hơi chùi lòng và hơi bực bội chúng ta có hai cốc wow ghê yeah. ồ oh, đúng rồi ảnh cốc thì rất nhiều nhưng mà tự ái ờ đó thú vị nha ờ ôi nắm xu trời ơi em ráp một lần nữa oh yeah yeah yeah yeah treatment yeah ok à, tủ hai là có hết bên lên đây three pentacle yeah yeah yeah một lá nữa nè hôm nay mình rút 6 lá thì mình sẽ rút 6 lá luôn oh nine pentacle yeah ok à, cái mối quan hệ này nên tiếp tục nên tiếp tục à, nè mình uh, mình sẽ giải uh, như vậy mình không kêu các bạn tự nhiên quay lại năng nỉ người đó đâu nha bây giờ mình sẽ nói theo cái trường hợp này luôn à, cái đó phương kia có thích bạn hay không có yêu bạn hay không có yêu rất là nhiều và các bạn cũng biết được cái điều đó luôn tại vì người lớn cả rồi yêu nhau không có nhăn không có lâu nhau lấp nhấp như hồi họ còn trẻ là yêu hay không yêu này, này kia cái kiểu rồi mình nghĩ là hai người cũng đã quen nhau một thời gian khá là lâu rồi mới nghĩ đến cái chuyện này hả chắc là nghĩ đến hôn nè à, cái cái cô nàng hoặc là cái anh chàng mà các bạn thích á là một cái người rất là thích bay đi đây đi đó không thích ở yên một chỗ rất là ham học hỏi rất là hướng ngoại ừ. các bạn biết cái điều đó và các bạn cảm giác như là các bạn vừa thích mà vừa ghét cái điều đó nữa cái kiểu như là các bạn ở bên cạnh người đó thì các bạn sẽ rất là vui vui vẻ à, hai người sẽ lúc nào cũng rất là nhộn nhịp rất là vui à, kiểu như là tiếng cười không à không có gì buồn hết nhưng mà thỉnh thoảng các bạn cảm thấy như là họ cũng yêu mình vậy đó họ tốt với tất cả mọi người lẫn bạn luôn á cái kiểu như là uh, các bạn không có vừa lòng với cái điều đó ừ và các bạn muốn thiết lập một cái mối quan hệ bền chặt là muốn đóng dấu họ đi về nhưng mà họ lại không không không thích điều đó họ thấy là giống như là họ vẫn còn chơi chưa chán và chưa chịu về đó và cho khi hai người cãi nhau đó thì ở trên đây giống như là những cái cái cái năng lượng này là mình thấy hai người có cái khoảng thời gian cãi nhau nè thì họ rất là buồn <laughs> ok là hai cấp ôi xin lỗi nam su nè các bạn có thấy hình ảnh của một cô gái ngồi ở dưới và ôm mặt không có thể như bên ngoài họ thể hiện ra họ vẫn là một cái người rất là bình thường rất vui vẻ vẫn có công việc vẫn đi làm vẫn cười nói vẫn vẫn có những cái hoạt động như bình thường nhưng mà buổi tối về trời ơi ta nói à, rầu dữ lắm không phải giỡn đâu nha nhưng mà làm cao trời ơi làm cao dữ lắm kiểu như là nhớ thương dữ lắm rồi nhất là con gái nha à, là nhớ thương dữ lắm rồi nhớ dữ lắm luôn nhưng mà không mà còn kiểu như là ủa à, con gái mà làm sao mà chủ động được à, mắt công quay lại rồi anh ấy nói là mình thèm anh ta quá rồi mắt à, công lên giọng này này nọ cái kiểu nhưng mà mình thấy cái năng lượng của hai người là hai người thật sự thích nhau chúng ta có lá hai cúp thì đây là hai người thật sự có cái sự liên kết có một cái cái tình yêu nhất định dành cho nhau ha và hai người xem nhau là true love của mình kiểu như là the one của mình tuy nhiên á, là có một cái người nghĩ là ờ, mình vẫn chưa chưa đủ cho nên là chưa có chịu đi về <laughs> đó chưa có chịu ở yên một chỗ trong cái khoảng thời gian mà hai người chia xa thì đây cái hình ảnh cái lá chín cấp nè à, xin lỗi chín xu thì kiểu như là không có bà hoặc là không có ông thì tôi cũng vui vẻ vẫn tươi tắn tỉnh táo bình thường nhưng mà cái chỉ là thể hiện ngoài mặt cái nỗi nhớ nó vẫn ì ì vậy đó các, các bạn đúng rồi khi mà chúng ta lớn rồi chúng ta không thể nào mà buồn chúng ta để cái mặt chúng ta buồn trên anh từ sáng tới tối đúng không chúng ta vẫn hay có những cái mối quan hệ vẫn có công việc vẫn có những cái mối lo khác để giải quyết thì hai người vẫn thể hiện ra bên ngoài mình là như thế đấy nhưng mà vẫn nhớ về đối phương đúng rồi khi mà chúng ta thương nhau chúng ta thì chúng ta mới nhớ đúng rồi hai người mà khi mà chia xa mình cảm thấy hai người rất là nhớ đến nhau luôn rất là buồn cái cảm giác giống như là mình có một cái một cái khoảng trống rất là to siêu to khổng lồ trong lòng vậy đó và hai người không ngừng nghĩ về những cái lúc mà hai người ở bên nhau vui vẻ như thế nào chứ mà Three of Pentacles ở đây á, là những cái cái cái cảm xúc rất là chân thành rất là hồn nhiên hai người dạy cho nhau những cái điều gì những cái bài học mà hai người có um, các bạn không ngừng nghĩ về họ giống như thỉnh thoảng á, các bạn giận họ các bạn đi ngoài đường á, các bạn thấy một người nào đó có y chang họ luôn thế là bạn hoảng hồn các bạn chạy theo ừ kiểu như vậy không biết các bạn nào trải qua cái trường hợp đó chưa giống như là mình thích một người á thì đâu mình cũng thấy hình ảnh của người đó chứ mình bị ảo tưởng luôn á ừ cái kiểu của những bạn tuổi hai là như vậy hai người mình thấy bây giờ đang cãi nhau nè cái người nào cũng cũng vậy nè cũng cũng cái tôi cao ngạo dữ lắm kiểu như là lạnh giá lắm à, để để coi tôi chấm mắt là mình coi cô sẽ à, à, quay lại xin lỗi tôi thôi rồi hoặc là à, em tôi à, tôi sẽ chóng mắt lên anh sẽ quay lại với tôi thôi làm gì có ai tốt ừ, với với với anh như tôi vậy như đang à, đang trong trong cái chế độ mà chiến tranh lạnh á đang đang à, bật chế độ xa cách nhưng mà các bạn cứ tin đi khi mà hai người thật sự yêu nhau và thuộc về nhau á thì cuối cùng thì cái cuộc tình ấy sẽ là hồi sinh một lần nữa thôi và hồi sinh thì một cái chiều hướng là một chiều hướng tích cực kiểu gì chỉ ờ, nên ta nói là thời đến mà cũng không tránh được <laughs> nói chung là tụ hai khá tích cực ha chỉ là cái năng lượng mình thấy nó nó nó kiểu như các bạn đang đang đang đang đang đang đấu tranh tư tưởng với nhau ừ đang thể hiện ra mình ngầu lầu thì đang thể hiện ra mình là ổn mà nhưng mà nó rất là đau lòng ừ. à, nhưng mà không sao cái cái mối quan hệ này á, mình nghĩ là thằng anh đóng à, hàng gắn lại và phải có một cái hội kết đẹp thôi ở đây chúng ta có lá mình nè ok la thì câu trả lời của mình là như vậy ha bây giờ mình sẽ rút uh, tiếp theo cho những bạn ở tụ hai cho trong cái giai đoạn mà nên tiếp tục hay dừng lại cái mối quan hệ này đó ok chúng ta có lá ừ. đây là sweet sweet gia vị ngọt ngào hai người có vẻ như là hai cãi nhau quá cho nên là hay nói những cái lời nó làm tổn thương nhau ờ, kiểu như bất đồng quan điểm nhiều lúc mà các bạn nóng tránh lên các bạn không biết là các bạn nên nói cái gì xác um, <laughs> um, <laughs> hai người nhớ về nhau rất là nhiều nhớ nghĩ cái giây phút mà ân ái với nhau ừ đó trời ơi khúc này bậy quá à. mình nghĩ là hai người cũng đã có làm chuyện đó rồi và thật sự là nhớ cái cơ thể của nhau mình nghĩ là hai người sẽ nhanh chóng làm chuyện đó thôi và sẽ hòa lại ừ đó mọi người mọi người lớn rồi cho nên hiểu hiểu sao hiểu nha ừ và đó cuối cùng là hai bridge cái lá này có nghĩa là cảm thông của mọi người hãy thấu hiểu cho đối phương ừ việc mà chúng ta lắng nghe và lắng hiểu đối phương à, sẽ cảm nhận được cái mối quan hệ này còn nhiều thiếu sót nữa à, thực ra um, hồi nãy giờ mình đã có câu trả lời ha các bạn nên chờ đợi tiếp tục cái mối quan hệ này mình nghĩ hai người đã có đủ thân mật đủ chín chắn đủ trưởng thành để tiến đến một cái mối quan hệ xa hơn ừ và cái lá hai ray này nè các bạn nên nhìn nhận lại cái cái cái những cái cái cảm xúc của mình Thôi giờ là các bạn có yêu họ hay không các bạn có muốn ở bên họ tiếp hay không ừ và cái lá hai ray này cũng có nghĩa là bao dung nữa ừ khi mà các bạn ờ, yêu một người các bạn sẽ bao dung các bạn sẽ có ờ, đủ cái cái cái kiên nhẫn và để chờ đợi cái người đó hay ray là một cái gì rất là nhẹ nhàng đơn thuần ừ. và chúc các bạn có một chuyến ừ nhanh nhanh chóng <laughs> mình nghĩ đây là một mấu chốt để hai người có thể không bắt á ừ, biết đâu được nhớ nha mọi người từ khóa là <laughs> tụi hai rất là hữu dị nha à, bây giờ mình sẽ đến tụi ba tụi ba là những bạn chọn cái cọng dây uh, chìa khóa này của BCS à, bạn nào ở đây là Ami thì ờ, giơ uh, tay nha điểm danh điểm danh chúng ta có một gậy ừ. oh, một kiến yeah cái mối quan hệ này của mọi người cái hoàn cảnh hiện tại của mọi người thế nào mà lại có cái câu hỏi rất xuất hiện. The Cherish Ờ. ừ. the world ừ. 8 xu à, ok là Thế các bạn lại có câu hỏi là mình có nên tiếp tục hoặc là à, mình nên tiếp tục hay là dừng lại cái mối quan hệ này cái câu chuyện của mọi người là mọi người đã nghĩ ra mình đã đã ở cạnh nhau đủ lâu đã đủ đã đủ có những cảm xúc a b c x y z để có để có được cái, cái những cái câu hỏi những cái thật ra mình nghĩ là những bạn tụ tụ ba mọi người đã có câu trả lời ngay ở trong chính bản thân mình luôn rồi nhưng mà các bạn đang chần chừ à, cái quãng đường mà hai người cùng đi á rất là dài ừ. em, em, anh, anh ờ, xin lỗi 8 xu á ở đây có lẽ như là hai là hai người đã đã rất là cố gắng cho cái mối quan hệ này hai người là không ngừng tiến lên nhưng mà hai người uh, sau khi, sau khi mà cùng nhau cố gắng cùng nhau o ờ, nghĩ là mình nên có thiết lập một cái mối quan hệ lâu dài á thì hai người lại cảm giác như là có vẻ như hai chúng ta càng lúc càng xa nhau ờ à, từ cái bộ ba cái tụ ba này nó hay giống như cái bài bánh mì không á à, kiểu như là khi mà hai người quen nhau á hai người không có gì hết hai người không có uh, của cải vật chất gì cả và hai người lúc đó rất yêu nhau rất chân thành luôn muốn uh, một cuộc sống tốt hơn để cho cái, cái mối quan hệ này sẽ phát triển theo một chiều hướng tốt hơn uh, hai người không ngừng nỗ lực không ngừng kiếm tiền không ngừng uh, phát triển bản thân không ngừng đầu tư cho cái con đường công danh tự nghiệp nhưng mà có vẻ như là hai người đã đã quá bận cho đến khi mọi người thật sự thành công thì hai mà hai người nhìn lại hai người cảm thấy như là mình đã quá xa cách với nhau rồi bạn kiểu như là hai người càng có những cái công việc riêng của mình và hai người cứ là giải quyết giải quyết giải quyết hai người nghĩ là sau khi mình quay lại mình có tất cả mọi thứ những những tiền mà mình cần á thì đối phương sẽ luôn ở đấy nhưng mà không hai người đã có có hai con đường riêng của mình rồi kiểu như như hai con đường thẳng song song vậy đó nó không có điểm chung à. mình thấy khi mà những lá bài này rất ra là mình đã thấy câu chuyện luôn là um, à, các bạn đã có câu trả lời cho các cái câu hỏi này rồi à, nên tiếp tục hay là nên dừng lại ừ các bạn là người biết rõ nhất ừ. cái mối quan hệ của hai bạn á không phải là một cái kiểu quan hệ mà một ngày một bữa nha là cùng nhau cố gắng từ những điều nhỏ nhặt nhất từ những ngày đầu tiên không có gì hết giống như một cái cái tình cảm nó rất là chân thành rất là ngây thơ cái cái lúc ban đầu ừ nó là mình nghĩ là có lẽ như hai bạn đã gắn bó với nhau một cái hành trình tính bằng năm khi mà hai người không có gì hết và cho đến khi hai người thật sự là người này người kia có tiền có quyền có điều kiện có vật chất ừ. cái tụ ba này nó rất là giống như cái bài bánh mì không luôn á à, khi, khi mà chúng ta nghèo thì chúng ta có tình cảm hai người à, cùng ăn chung một cái tô mì mà đó rất là hạnh phúc và thích sau, sau đó không ngừng nỗ lực cho cái, cái cuộc sống tương lai tốt hơn và cho đến khi mọi thứ đã có hết tưởng chừng như là đã có hết mọi thứ thì cái đối phương cũng đã rời xa các bạn ờ, cái, mình thấy cái câu nói mà tỏ tình đến bạn nó khá là đọc giống không mọi người chúng ta không thể nào mà chọn hết được uhm, kiểu giống như là chúng ta phải hy sinh một cái gì đó thì chúng ta mới có thể lấy lại những cái điều mà chúng ta cần ồ oh, cái từng cái trường hợp như thế này nè khi mà các bạn có tất cả thì các bạn lại không có tình yêu uhm. họ đã cùng bạn đi nhưng mà họ lại vô hình tới cái cuộc sống cái trong cái chặng đường đi đó ờ, hai người đó cố gắng nỗ lực ngay ngay từ lúc đầu hai người rất là hết nhau mới mới cùng nhau nỗ lực cùng nhau cố gắng nhưng mà cho đến khi mà hiện tại bây giờ hoặc là khi mà hai bạn thành công hai bạn thành đạt có nhiều điều kiện hơn có điều kiện vật chất hơn muốn đi đâu muốn làm cái gì muốn mua cái gì khi mà ổn định hơn các bạn lại không có đối phương của mình ừ, đây là một cái câu chuyện điển hình của xã hội hiện nay ừ. hay già thì câu trả lời của mọi người có hay không có thì mình nghĩ là mọi người đã biết được rồi tại vì hoàn cảnh của mọi người nó nó rất là dễ bắt gọi là ừ, bắt sống mình đúng không <laughs> nhưng mình sẽ mình vẫn sẽ rút thêm vài lá từ bộ shadow card để cho câu hỏi là các bạn nên tiếp tục hay là rời đi cái mối quan hệ này chúng ta có nice words sáu kiếm ừ vẻ như là hai người không còn tìm được cái tiếng nói chung nữa ờ cho đến khi mà ngoảnh nào lại khi không còn ở đây không còn tình yêu nữa hai người vẫn xuất hiện trong cuộc sống với nhau vẫn thấy nhau mỗi ngày nhưng mà không tìm được cái tiếng nói chung nữa có vẻ như những cái cuộc nói chuyện á nó không còn gọi là nhiều nữa snipe cup vậy như thế nào à, bảy xu hmm chín kiếm Wow, kiếm rất là nhiều Tụ ba là tạch rồi đấy mọi người ơi Mình nghĩ là cái câu trả lời rõ nhất trong tâm trí của mọi người ha Mình chỉ rút câu chuyện mọi người thôi Và rút kết lại thôi Lại là kiếm nè mọi người bốn kiếm Mình sẽ rút thêm một lá nữa nào hai cấp có vẻ như là hai bạn nên trả tự do cho nhau á ở bên cạnh một người mà người đó không yêu mình và không còn tình cảm với nhau nữa thì ở bên cạnh nhau làm gì ừ. cho dù các bạn đã kết hôn rồi hoặc là các bạn đang quen nhau hoặc là các bạn đơn thuần là flirt nhau theo một năm dài tháng rộng theo cái kiểu mà gọi là anh cứ làm đi hoặc là em cứ làm đi anh sẽ luôn ở đó đợi em vì cho đến khi ngoảnh lại thì hai người không có một cái tiếng nói chung nữa hai người không có tìm được một cái tầng sống mà nó nó hợp với mình nữa không còn là anh là em của ngày xưa nữa đó cho đến khi mà hai người thật sự mạnh lại và nhìn lại cái mối quan hệ này thì hai người đã không còn không còn tình cảm với nhau nữa rồi và đúng rồi khi mà không còn tình cảm với nhau thì cố gắng cố đắm ăn xôi với lại nhau làm gì nữa ở đây mình thấy cái cảm giác trách nhiệm nè mình thấy có một cái cảm giác trách nhiệm ở trong lòng của các bạn vì cũng đã từng cùng cùng nhau đi một cái chặng đường dài với nó nếu mà không có thương thì cũng phải có tình có nghĩa mà mọi người không một lâu mình mình không yêu người đó mình cũng sẽ có một cái cảm giác gọi là kiểu như là mình đã quen có sự có mặt của người đó trong cái cuộc sống của mình rồi và khi mà các bạn đã có câu trả lời trong chính bản thân của mình là các bạn muốn rời đi các bạn hay lo cho họ không biết là họ sau này có còn như vậy còn tốt như vậy nữa hay không những cái thói hơi tật xấu của họ bạn đều thấy hết nhưng mà các bạn vẫn chọn bên cạnh và các bạn hỏi gì các bạn thắc mắc là không biết là họ khi mà họ quen những người khác người khác đó có nhìn thấy được cái cái mặt tối những cái điểm của họ và yêu thương luôn cả những cái điều đó hay không hay là chỉ là thoáng qua thôi giống như là cái cái cái sự hào nhón mà họ thể hiện ra bên ngoài lúc bây giờ một cái năng lượng lo lắng ha ừ. nhưng mà câu câu trả lời theo các bạn có rồi chỉ là hơi chần chừ một chút tại vì mang tính trách nhiệm cái tổ ba đây là mình thấy thấy cái năng lượng của các bạn là là một người rất rất là trưởng thành kiểu như là à, đã nghèo khó cũng như là đã túng thiếu rồi yêu thương một người học cách yêu một người rồi trưởng thành hơn va chạm nhiều hơn có điều kiện hơn các bạn bắt đầu từ những con số không ừ. đó cho nên á cái cái chặng hành trình của mọi người á rất là dài cái khả năng cảm nhận nó cũng nhiều hơn so với những người khác ừ. hai người bây giờ có, có mấy con không thể nào tìm được cái tiếng nói chung kiểu giống như là chán cả buồn nói luôn không phải là cự cãi nữa kiểu giống như là có nói với nhau được có vài ba câu là cảm thấy giống như là ôi cái người mà đứng trước mặt mình á có phải là người mà ngày xưa mình đã từng yêu hay không các bạn hoài nghi và các bạn cảm thấy như là ôi sao mà xa lạ dữ vậy cái người đó ngày hôm qua mình mới mình có rất là mình yêu người ta dữ lắm luôn á sao vì mình thấy người ta lạ lắm như vậy và cái đối phương của bạn nhìn bạn cũng như vậy á trong một cái trạng thái như vậy <laughs> ok cảm xúc thì có nhưng mà nó làm một cái gì đó rất là lụi tàn rồi nó không thể cứ kéo dài nó không thể tiếp tục nữa cái tụ ba nó nó rất là uh, sao ta nó rất là uh, kiểu như như là không thể nào cố gắng thêm được nữa nhưng mà đó là chần chừ có câu trả lời rồi nhưng mà chần chừ ừ thì những lá bài này khuyên là các bạn nên mạnh mẽ hơn chứ khoát đi không cần cái kiểu như vậy là các bạn không nên chối chân của mình và cái điều gì hết ừ. nếu mà rời đi để cho nhau một cuộc sống tốt hơn thì đó vẫn là một cách yêu thương mà đúng không có một thứ tình yêu gọi là từ bỏ đó mọi người ừ. từ bỏ ừ. <laughs> ok la bây giờ mình sẽ rút cho mọi người à, những cái lá bài à, oracle nha bên này lẽ nên có vẻ như là các bạn đã học cách bắt đầu lại ừ. rời xa và bắt đầu lại mọi thứ ừ. tổ hợp lại lên kế hoạch lại cho tất cả cuộc sống của mình à, thứ tự ABCSI gì đó ừ. nên lên hành trình cho một cuộc sống mới một cái hành trình mới những cái kế hoạch mới ừ. tiếp theo là lên và vacation hãy cho mình một cái chuyến đi du lịch ở đâu đó ừ hãy cho bản thân mình đi một mình thôi mình nghĩ là trong trường hợp này là mình nghĩ là các bạn nên đi một mình thôi có vẻ nhà bạn đã quá bận và đã kiểu như là đã quá chát trong một suốt một thời gian dài rồi đó các bạn tập trung cho những điều khác mà bỏ quên với bản thân của mình à, những cái bài đã khuyên là các bạn hãy cho mình bắt đầu lại đúng trong một cái trạng thái là love yourself hãy yêu bản thân mình nhiều hơn ừ, và make Vision for những cái chuyện mà nó đã qua rồi những cái chuyện xấu thì các bạn có thể quên nó đi nhưng mà hãy ghi nhớ là những cái điều tuyệt vời mà các bạn đã trải qua suốt cái hành trình đó mình thấy các bạn đã trưởng thành hơn các bạn đã gặt hái được những cái thành tựu những cái điều đáng tự hào và việc nêu lại những điều đó giống như là việc khen thưởng bản thân mình về đó và hãy à, hãy hãy hãy thiết lập lại một cái kỷ niệm và cho mình à, kiểu như mình, những cái trong cuộc đời mình có những cái cột mốc vui vẻ đó thì mình lưu giữ lại để tạo ra một cái nguồn năng lượng tích cực Ừ, những cái điều này nó sẽ uh, giúp cho cái cái nguồn năng lượng của các bạn nó nhanh chóng trở lại phấn chấn vui vẻ hơn uh-huh. cái tụ uh, ba là mình nghĩ là các bạn không nên luyến tiếc và không nên chần chừ nữa các bạn đã có câu trả lời rồi và hãy nhanh chóng thực thi nó đi và hãy thiết lập lại cho mình bắt đầu lại ừ. đó đó là ba tụi bạn của mình ngày hôm nay à, hy vọng à. mọi người thích thông điệp ngày hôm nay của mình à, như thường lệ nếu mọi người có bất kỳ gợi ý gì cho kênh youtube của mình thì mọi người hãy để à, lại comment ở bên dưới mình sẽ đọc thả tim còn bây giờ thì mình sẽ kết thúc video và đóng máy đây à, chúc mọi người ngủ ngon